Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp với các bạn ở bộ môn toán 9 trong cái nội dung ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông ở video trước thầy đã hướng dẫn các bạn làm các dòng bài tập về tìm điều kiện để hai đường thẳng song song với nhau vuông góc với nhau và cắt nhau hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn làm một số dạng bài tập cái dạng 4 này thế thì chắc là các bạn là về nhà làm bài tập rồi đúng không và bài tập về nhà thì rất dễ đúng không nhỉ các bạn đã làm xong rồi đúng không nhỉ trong quá trình học các bạn chú ý nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tiếp tục về bài và hôm nay thầy chỉ yêu cầu các bạn tìm đó là cái đường thẳng song song hôm trước ta chỉ mới làm những bài ở mức độ bình thường hôm nay thầy nâng lên một mức độ tương đối khó một tí ở câu A thì khó thêm một ít câu B một ít nữa và câu C sẽ khó thêm trong quá trình học thầy thầy luôn nâng những mức độ học khó từ dễ đến khó trong các bạn lưu ý rằng là trong tất cả những cái bài toán khó chúng ta đều xuất phát từ những bài dễ các bạn Đấy. Tức là đơn, đơn cử rằng là tất cả đều xuất phát từ cái cơ bản cái gốc ban đầu rồi phát triển lên thành bài toán khó nên nếu các bạn mà theo dõi từ những video đầu tiên đến video cuối cùng của thầy thì các bạn thấy rằng là mức độ luôn luôn được nâng lên từ dễ đến khó thế thì hôm nay ở bài A thì nó rất dễ đúng nhỉ nhưng mà nó khó hơn ở cái bài một hôm trước là ở đây đã có rằng bài này là cho hàm số y bằng hai cộng một x cộng m cộng ba tìm m để đồ thị hàm số g song song với đường thẳng y bằng m cộng 2x cộng 7 4 thế thì hôm trước ở ta đây là hôm trước ở bài một hôm trước thì đường thẳng g này chúng ta là y bằng không có chữ m nhưng hôm nay phải nâng một độ là ở cả hai hệ số a và a1 đều chưa m hôm trước ta chỉ có a chưa m còn a1 không chưa m đúng ạ nhưng hôm nay phải nâng thêm một chút đó là a và a1 đều chưa m khi a và a một đều chữ m chúng ta làm thế nào à thì cách làm cũng tương tự như vậy các bạn ạ Đấy. nhưng mà thầy sợ rằng khi mà làm a một trường hợp sau đến sau đó cái trường hợp này các bạn gặp các bạn lại không làm được vì vậy mà thầy sử các bạn sẽ làm câu a câu a ta cũng tương tự lý luận như vậy đồ thị hàm số đặt cho song song với đường thẳng y bằng m cộng 2 x cộng 4 của thằng a là z 1 khi các bạn ở ta sẽ tìm bằng bằng nghĩa các bạn nhỉ 2m cộng 1 bằng gì các bạn nhỉ m cộng hai đấy a bằng a phải đây a của chúng ta là bằng hai m cộng một a một của chúng ta là bằng m cộng hai a bằng a một b khác đây một b của chúng ta trong trường hợp này là m cộng ba khác b của chúng ta là bằng bốn điều này các bạn biên độ tương đương giúp được là ở ta có hai m cộng một các bạn chuyển hết m sang một bên hệ số tự do sang một bên thì ta được 2m trừ m sẽ bằng 2 trừ 1 và đây ta được là m khác chuyển 3 sang ta được là 4 trừ 3 và đến đây ta biến đổi tương đương ta sẽ được 2m trừ m còn m 2 trừ 1 thì bằng 1 đây là 4 4 trừ 3 thì đây là MH1 à. vậy đến đây ta thấy một điều rằng thế nào các bạn nhỉ ở đây là M của ta bằng một nhưng yêu cầu của ta M lại khác một vậy thì M có thỏa mãn các bạn nhỉ không nên từ đây ta suy ra được M của chúng ta là thuộc giống M thuộc giống chứng tỏ rằng có giá trị của m để hai đường thẳng này song song với nhau không các bạn à vậy là kết luận vậy không tồn tại tồn tại tức là không có cũng là các bạn không tồn tại giá trị của m để đồ thị hàm số đã cho song song với song song với đường thẳng y bằng m cộng 2 x cộng 4 đấy các bạn vậy là đôi lúc không phải lúc nào ta cũng tìm được giá trị của m đấy mà có lẽ ta tìm ra giá trị của m nhưng nó không thỏa các bạn hiểu chưa không hôm sau các bạn gặp bài này các bạn không biết xử lý thế này đúng nhỉ thì đây là các bạn chú ý như vậy đó là câu a tương tự như vậy câu b câu b câu b bằng chúng ta xem cô B đã xử lý được như thế không nó có như thế không được nhỉ thế bây giờ ta có ở câu A thì A một với A đều chữ M nhưng B thì không như vậy chỉ có B chữ M B một không chữ M nhưng đến câu B thì nâng lên một chút à ở thì các bạn nhỉ? ở câu B này thì a b cùng chữ M mà b một cùng chữ M đấy được các bạn nhỉ vậy thì đến lúc này ta xem xem cách làm như thế nào thì nó cũng tương tự thôi ta ghi đồ thị hàm số đã cho song song với đường thẳng đường thẳng thế các bạn nhỉ à G2 phương trình là y bằng 3m trừ 2 x cộng m trừ một khi nào các bạn nhỉ à, thì các bạn có tương đương với khi a bằng a 1 tức ở đây nó có là 2m cộng 1 bằng mấy? Còn mấy các bạn 2m cộng 1 bằng 3m trừ 3 Tôi tiếp tục là B nhé B phải tức là m cộng 3 ở đây khác m trừ 1 điều này ta có tương đương với tương đương ở đây ta có chuyển vế là bây giờ 2m trừ 3m sẽ bằng trừ 2 trừ 1 rồi ở đây ta được cái thứ gì nhỉ m chuyển ra ta được m trừ m khác trừ một trừ ba đến nay ta đi đổi tương đương được trừ 2m cái số thứ này nhé tương đương với trừ 2m trừ 3m trừ m bằng trừ 2 trừ 1 bằng trừ 3 m trừ m bằng 0 không khác trừ 1 cái trừ 3 bằng trừ 4 cái này luôn đúng rồi. không khác trừ 4 là luôn đúng nên ta bỏ nó ta không viết là luôn nên từ đây ta biết được rồi m bằng 3 trừ m trừ 3 m bằng 3 và đây là kết luận luôn ta phải so sánh này người ta kết luận vậy với m bằng 3 thì đồ thị hàm số đặt cho song song với đường thẳng y bằng 3m trừ 2 x cộng m trừ 1 Đấy. thì đó là toàn bộ nội dung nội dung bài làm các bạn giỏi cách làm cả chưa các bạn nhỉ các bạn giỏi cách làm cả chưa giỏi chưa nhỉ à, bạn nào chưa học cách làm các bạn theo dõi lại video tua lại các bạn theo dõi nhé học đây các bạn có một cái lợi thế là các bạn không không chưa hiểu lắm các bạn tua lại các bạn nghe lại nghe lại cách giải của thầy đồng không? và vận dụng và trong quá trình học nếu bạn nào mà chưa nhớ hoặc là chưa hiểu các bạn hãy liên hệ trực tiếp với thầy qua zalo facebook của thầy nhé bây giờ thầy sẽ hướng dẫn bạn làm câu c bây giờ chúng ta sẽ cùng làm câu C ở câu C này nó là khó hơn một chút khó là điểm nào các bạn à ta quan sát a của chúng ta thì bằng hai mà cộng một không nói làm gì nữa nhưng ở đây ở đây các bạn như thế nào nhỉ ở a1 của ta trong trường hợp này là bằng m bình trừ hai à đến đây là sự vấn đề vấn đề là m bình trừ hai nó khác hơn ở câu gì các bạn nhỉ a tí bạn nhỉ bền vậy thầy đã nâng nó lên ở mức độ khó một chút nữa Đấy. nên trong quá trình học là phải cứ nâng dần một chút để cho những bạn nào mà học chưa thật tốt thì các bạn cũng sẽ hiểu bài Đấy. còn những bạn đã hiểu rồi thì các bạn phải tiếp tục hiểu cái logic của toán học của chúng ta là trong quá trình các thầy các cô ra đề thi cũng như khi làm đề thi thì người ta đều tất cả những bài khó của chúng ta đều xuất phát từ bài dễ Đấy. từ một ý tưởng rất đơn giản các bạn thì người ta xuất hiện ra này thế thực thực sự ra là ở bài C này nó xuất phát từ ý tưởng là bài A cũng không có ở bài B có thì thầy sẽ kết hợp bài A và bài B lại thì thầy đã làm bài C để tìm ra hai giá trị của M trong đó một giá trị thỏa mãn và một giá trị không thỏa mãn đấy đó là cách suy nghĩ bài toán của bạn đấy. nên tại sao các bạn đã làm bài A thì lại không có giá trị của M bài B lại có rồi bài C thì như nào thì các bạn sẽ xem kết quả của bài C của chúng ta thì ở đây là đã có cái tổ đôi theo hàm số đã cho song song cái đường thẳng ta thì y bằng gì các bạn nhỉ m bình trừ hai nhân x cộng hai đây là đường thẳng dây và đúng không khi nào à khi ta cũng tương tự a bằng a một tức là khi ta có hai điều kiện 2m cộng 1 bằng m bình trừ đấy tiếp tục ta được là b khác với một là m cộng ba khác hai m cộng ba khác điều này ta có tương đương với thầy chuyển vế hết sang bên đây thì thầy sẽ được là không của ta bằng đấy m bình trừ 2m trừ 2 trừ 1 giờ đây thầy chuyển vẽ sang bên đây thầy được là m khác hai trừ ba đến đây ta được ta được kết quả như thế nào đấy các bạn nhỉ à đến đây ta được kết quả các bạn chú ý ở đây ta có không của ta bằng m bình trừ 2m trừ 2 trừ 3 thì thầy viết ngược lại để cho số không là sao thì thầy viết được là m bình trừ đi 2m trừ 3 rồi như thế nào các bạn nhỉ ở đây dưới đây ta sẽ được cái gì nhỉ m ta là khác trừ một đến đây ta xử lý thế nào m bình trừ hai m trừ ba bằng không rồi m là khác trừ một đến đây ta sẽ có kết quả bây giờ ta sẽ tách thực hiện tách cái này các bạn đã biết học ở lớp mấy nhỉ lớp 8 phân tích đa các nhân tử các bạn sẽ tách tam số bậc hai bằng cách là m bình trừ 2m trừ 3 bạn trở tách tách số trừ 2 này bằng hai số ta được là m bình trừ 3m cộng m trừ 3 ở đây trừ 2m giải biết bằng trừ 3m cộng m thì nhắc lại cách cách đặt cho các bạn và đây ta sẽ được kết quả là ta nhóm cái này lại với nhau ta được là m bình nhóm hai này là có m chung thì là m trong m trừ ba rồi cộng cái này là m trừ ba sự đấy lại ta xuất hiện có kết quả là m trừ ba với m trừ ba nên ta được m trừ ba nhân với m ở đây là m cộng ba nhân với một đấy các bạn nhưng một ta không ghi do đó ta lại phải cộng mấy bạn này và đấy là ta được kết quả kết quả cái này ta nháp ra ngoài cho các bạn nhé sẽ bằng m trừ ba nhân m cộng một bằng không rồi m khác mấy bạn nhé rất đơn giản như vậy các bạn thế khi được kết quả này rồi thì chúng ta sẽ làm thế nào bây giờ đây ta được là m trừ ba nhân m cộng một bằng không thì các bạn biết cách tìm ra m đúng nhỉ Để đây ta sẽ được tương đương với hoặc m trừ ba bằng không hoặc m cộng một bằng không và ở ta có m khác trừ một à, đến đây là tương đây các bạn nhớ từ dấu hoặc nhé hoặc tức là nó chỉ xảy ra một trong hai trường hợp nó không xảy ra đồng thời còn dấu này là dấu gì các bạn dấu và dấu và tức xảy ra đồng thời hoặc là thầy thường nói với các bạn học sinh của thầy này là hoặc tức là hoặc ăn cơm hoặc ăn cháo không ai ăn trộn cơm với cháo hoặc ăn cả nên ăn một trong hai thứ còn và thì và các bạn là vừa ăn cơm vừa ăn canh tức là ta ăn canh vào cơm ta vừa ăn cơm vừa canh ăn cùng một lúc đấy các bạn lưu ý vậy thế nên ta sẽ được rằng là thế nào đấy các bạn nhỉ m trừ ba bằng không thì m bằng ba m cộng một bằng không thì m bằng trừ một ở đây ta có m khác một trừ một vậy đến đây rồi đến đây người ta thế nào đấy các bạn ta phải so sánh hai cái giá trị tìm được này với trừ với cái trường hợp khác này xem vậy ta có m bằng ba ba khác trừ một luôn đúng rồi vậy đến đây ta sẽ được là gì các bạn này suy được m bằng ba rồi m trừ một nhưng m khác trừ một vậy m bằng trừ một này có thỏa mãn không bạn nhỉ không thỏa mãn nên loại do ta kết luận vậy có một trường hợp vậy với m bằng 3 thì đồ thị hàm số đặt cho thế nào các bạn nhỉ song song với đường y bằng m bình trừ hai x cộng hai thì được thẳng về bài đó toàn bộ các nội dung của câu C các bạn thấy rằng qua câu C này các bạn thấy rằng câu C chính là kết hợp giữa câu A và câu B Đấy. câu C cái này chính là kết hợp giữa câu A và câu B vậy trong quá trình ra bài tập thì cái người ra bài tập sẽ có sự suy luận như vậy Đấy. thật sự ra là nó là nhưng mà người ta xuất phát từ cái dễ sau suy luận tổng hợp lên để làm một bài khó hơn Đấy. các bạn chú ý trong quá trình học các bạn lưu ý rằng là tất cả những bài toán khó chúng ta đều xuất phát từ cái cơ bản ban đầu từ cái dễ nếu các bạn đã học được cái dễ thì các bạn tổng hợp kiến thức và suy luận thì ra là bài khó Đấy. tất bây giờ thầy sẽ chuẩn bị các bạn một bài tập về nhà bạn nào mà chưa hiểu các bạn có thể tua lại các bạn xem nhé và đây là bài tập về nhà thầy chuẩn bị cho các bạn các bạn chú ý nhớ về nhà vận dụng những cái kiến thức đã học để làm bài tập cũng như cái bài tập thầy hướng dẫn các bạn cách làm chúc các bạn học tập thật tốt môn toán học để chuẩn bị môn kiến thức tốt thi vào lớp 10 đạt kết quả cao xin chào các bạn và hẹn các bạn gặp hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo